trọng nhất đó là cấu tạo của tất cả những cái bộ phận đó thì nó đều giống nhau Đều giống nhau Bởi vì nó đều là máy biến thế cả Đây Đều có cấu tạo như thế này Máy biến thế có cấu tạo gồm kiểu gì nó cũng phải có một loại sắt loại sắt Và kiểu gì của nó thì đơn giản nhất thì nó cũng ít nhất là phải có hai cuộn dây Đây là với biến thế một pha, biến thế thông thường Đây, hai cuộn dây và hai cuộn dây này đặc biệt là nó có số vòng dây là khác nhau. Ok, khác nhau. Và được đặt cách điện với nhau. Được đặt cách điện với nhau. Đấy, cách điện với nhau. À, và thầy cũng xin giới thiệu với các con nữa là cái lõi về cấu tạo ấy thì cái này là gồm có cái dây dẫn nó được cuốn trên đây cuốn xếp khít vào nhau nhưng các dây dẫn này được phủ một cái lớp màu vàng vàng và chúng ta gọi là emay cái lớp đấy nếu đốt lên thì nó ra màu đen xì và nó hơi khét khét đấy emay nó giống như màu cánh kiến giống như màu của cái mà người ta hay sơn lên đồ gỗ ấy. ok những cái này vật liệu này thì nó có đặc biệt là cái lớp emay nó cách điện rất tốt và nó mỏng đấy và nó có tính đàn hồi tốt nên người ta có thể dùng để làm cái việc đó hai cái này thì một cái nào mà được nối vào nguồn ấy vào đầu kia ấy còn cái sử dụng thì người ta gọi là thứ cấp còn cái kia người ta gọi là sơ cấp và đảo ngược lại thì hai thằng lại thứ thứ vector đảo lại với nhau với nhau à,